đây là cái cây EW425 à, e thì thằng này nó mang cái dòng à, thiết kế nó cũng tương tự giống như cái thằng à, à Yamaha à, E473 thôi các bạn thì dòng thiết kế thì ngày xưa thì Yamaha sẽ ghi đầy đủ ra những cái giống như là uh, cái ờ, điệu này nằm vị trí thế nào thế nào nào nó ghi một dọc ra ha còn bây giờ nó sẽ gom chung với cái nút number luôn ha nó gom chung giữa cái uh, vôi và cái style nó nằm chung trong cái nhóm này luôn ha nhìn nó rất là gọn nhìn nó rất là chuyên nghiệp ha thì à, nó sẽ có gồm cũng có hai fill thôi nó cũng có hai fill và có thêm chức năng uh, à, accuracy thì chức năng này giống như là cái cái, cái con mắt vậy đó giống như con mắt uh, của uh, bên uh, Yamaha hoặc là của bên Golang á chúng ta ấn vào chúng ta bấm vô lên nó bị méo tiếng đi ha nó sẽ làm cho chúng ta méo tiếng ha làm trong 8 giáo tiếng đi nó thêm phần chức năng đó và nó thêm một số cái effect vào nằm bên cái nhóm để chúng ta cần à, control à, sun bên đây để chúng ta làm cái tiếng nó lạ đi nói chung gì cái dòng này á, để chúng ta có thể vừa chơi piano và có thể uh, chơi ọt ha đây là cái dòng tích hợp hai, hai, hai yếu tố là có vừa có thể học được piano và vừa có thể học ọt thì thằng này thì nó sẽ có 76 phím ha bảy phím 76 phím phím dạng keyboard ừ điệu tiếng thì nó nhiều hơn thằng ơ 463 thì thằng này nó mắc hơn mà cái ờ, cái lo nó cũng ờ, công suất nó cũng to hơn nữa nha đây mình sẽ thử tiếng piano trước thì hầu như là mấy cái dòng ờ, những cái dòng này thì tiếng piano gần như là như nhau hết thôi nó chỉ là cái lo nó lớn hơn là nghe nghe tiếng nó dày hơn thôi cái tiếng piano của nó thì ngoài ra nó còn rất là nhiều cái tiếng nữa ha. để mình thử cái điệu thì hầu như là nó gần gần như nhau rồi ha đây mình chỉ cho đại khái demo cho các bạn nghe thử một cái số cái uh, vôi cái tiếng mà nó sử dụng nhiều thôi đại khái mình demo để cho các bạn có thể thấy được à, cái cây BR EW 425 nó là đã nó là như vậy ha cái cây này sẽ thích hợp cho những bạn nào mà yêu thích chơi piano và kết hợp với cây bo ha thì mình có thấy tận dụng cái cây này giá hiện tại nó tầm khoảng 11 triệu mấy đó ha thì uh, nó sẽ tận dụng cho các bạn gồm chúng ta có thể chơi được ọt này chúng ta có thể chơi được piano với các bàn phím này thì chúng ta chơi được piano à, với piano thì các bạn phải mua thêm một cái set stand nó rơi tầm khoảng 300 400 ngàn á để các bạn các bạn chơi piano ừ. thì các bạn nào có nhu cầu mua cái dòng sản phẩm này á thì các bạn cứ liên hệ tới cái số điện thoại mình để trên màn hình á thì các bạn có liên hệ tới bên mình sẽ báo giá ok thì mình mình sẽ giao cho các bạn nha rồi cảm ơn các bạn đã xem video clip cảm ơn các bạn rất nhiều